à, ấn tượng của mỗi em về nhân vật thánh gióng sẽ khác nhau có bạn khâm phục tự hào có bạn ngưỡng mộ đúng không nhỉ có bạn thì lại thấy kỳ diệu kỳ lạ ở đây cô sẽ giới thiệu với các em hai cách cảm nhận nhé hai cách chia sẻ thánh gióng là một nhân vật trong truyền thuyết ban đầu cậu nuôi mãi không lớn nhưng sau giặc ân xâm lược thánh gióng lớn nhanh như thổi xông pha ra trận đánh giặc sau khi chiến thắng, thánh gióng đã bay về trời và để lại câu chuyện truyền thuyết cho tới bây giờ. Hoặc bạn bạn nào mà thích chia sẻ dài với nhiều cảm xúc người ta chia sẻ như sau. Thánh gióng là một nhân vật phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. Điều đó được thể hiện từ sự thụ thai thần kỳ của mẹ gióng, ướm thử bàn chân vào vết chân khổng lồ và bà đã mang thai, nhưng 12 tháng sau bà mới sinh ra gióng. Gióng 3 tuổi vẫn chưa lớn, cứ như đứa trẻ 1 tuổi. Ở gióng thấy được cả thể lực và ý chí chiến đấu phi thường. Khi chưa có giặc, gióng chỉ là đứa trẻ nằm im không biết nói. Không cười, khi nghe tiếng gọi của non sông, gióng lớn nhanh như thổi và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc ân, đánh thắng trận, gióng đã bay về trời. Phần trải nghiệm cùng văn bản, chúng ta trả lời câu hỏi theo dõi điều gì làm nên sự phi thường của nhân vật thánh gióng. Chúng ta trả lời điều đã làm nên sự phi thường của nhân vật thánh gióng là một người anh hùng với sức mạnh phi thường. Bởi vậy, sự ra đời của thánh gióng cũng thật khác thường, không phải được mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, mà giống được mẹ sinh ra sau một lần ướm thử vào vết chân lạ, mang thai đến 12 tháng sau mới hạ sinh giống Không dừng lại ở đó, giống sinh ra khôi ngô, tuấn tú, nhưng đã lên ba mà vẫn đặt đâu ngồi đó, không biết nói cũng chẳng biết cười. Có lẽ đây chính là dấu hiệu của một con người phi thường. Tiếng nói đầu tiên của gióng cho thấy ý thức và trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh dân tộc ấy là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Qua tiếng nói của gióng, các tác giả dân gian đồng thời gửi gắm tinh thần ý thức đánh giặc, cứu nước của dân tộc ta. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn ta tìm hiểu chung. Xuất xứ Trích từ Bình Giảng Chuyện Dân Gian, nhà xuất bản giáo dục 2003. Bố cục gồm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến vẻ đẹp giản dị, gần gũi, nội dung là giới thiệu về tác phẩm và nhân vật thánh gióng. Đoạn 2 từ tiếp theo đến làm nên thánh gióng, nội dung là phân tích, bình luận, chứng minh vẻ đẹp của nhân vật. Đoạn 3 là đoạn còn lại, khẳng định giá trị của nhân vật thánh gióng. C về thể loại, đây là văn bản nghị luận. Phương thức biểu đạt là nghị luận. Giá trị nội dung và nghệ thuật giá trị nội dung bằng lập luận chặt chẽ, thuyết phục, tác giả đã bản luận thấu đáo về ý nghĩa và vẻ đẹp của nhân vật thánh gióng trong nền văn chương của nước nhà. Về giá trị nghệ thuật, lập luận chặt chẽ, lý lẽ thuyết phục. Lời văn giàu hình ảnh. Về tác giả, tên Hoàng Tiến Tự, sinh năm 1933, mất năm 1998. Quê ông ở Thanh Hóa, Ông là nhà nghiên cứu hàng đầu về chuyên ngành văn học dân gian. Suy ngẫm và phản hồi chúng ta trả lời câu 1. Tác giả đã nêu những ý kiến gì về nhân vật thánh gióng? Chúng ta trả lời, tác giả nêu ý kiến về nhân vật thánh gióng. Nhân vật thánh gióng được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lý tưởng, vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị, gần gũi. Đây là cách vào đề trực tiếp khẳng định hai vẻ đẹp cùng tồn tại ở nhân vật thánh gióng, phi thường, lý tưởng với giản dị, gần gũi. Câu 2. Xác định lý lẽ, bằng chứng mà tác giả đưa ra để củng cố ý kiến của mình và điền vào bảng sau, làm vào vở. Ý kiến về nhân vật thánh gióng, lý lẽ, bằng chứng, ta làm như sau. Ý kiến 1. Thánh gióng là một nhân vật phi thường, lý lẽ có hai lý lẽ, Lý lẽ 1, thánh gióng hội tụ những đặc điểm phi thường. Lý lẽ 2, ở gióng có cả sức mạnh của thể lực và sức mạnh của tinh thần, ý chí. Bằng chứng cho lý lẽ 1 là những chi tiết về sự thụ thai thần kỳ của bà mẹ gióng, gióng bay về trời. Bằng chứng ở lý lẽ 2 là 3 tuổi, gióng bỗng cất tiếng nói, gióng lớn nhanh như thổi, nhổ bụi tre đánh giặc. Ý kiến 2, thánh gióng cũng mang những nét bình thường của con người trần thế. Lý lẽ một là nguồn gốc, lai lịch của gióng thật rõ ràng, cụ thể và xác định. Lý lẽ 2, quá trình ra đời, trưởng thành đều gắn với người dân bình dị. Lý lẽ 3, thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Bằng chứng của lý lẽ 1 là người làng Phù Động, nước Văn Lang, đời Hùng Vương thứ sáu. Bằng chứng của lý lẽ 2 là nằm trong bụng mẹ, uống nước ăn cơm cà, mặc quần áo vải, vũ khí cũng do thợ thủ công rèn nên. Bằng chứng của lý lẽ ba là bình thường tiềm ẩn, gióng không nói không cười, lúc có giặc thì tập hợp thức tỉnh các lực lượng, làm nên gióng. Câu 3. Trong đoạn văn sau, câu nào thể hiện lý lẽ, câu nào thể hiện bằng chứng. Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của gióng đều gắn với những người dân bình dị, dù có siêu nhiên kỳ ảo đến đâu, sóng vẫn phải nằm trong bụng mẹ, dù là mấy tháng, vẫn phải uống nước, ăn cơm với cả, dù là mấy năm, vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng phù động, dù là cỡ rộng đến đâu, và ngay cả ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt của gióng cũng là do vua hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước đúc nên. Chúng ta trả lời, câu thể hiện lý lẽ là Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của gióng đều gắn với những người dân bình dị. Đấy. Còn các câu còn lại là đều thể hiện bằng chứng nhé. Câu đầu tiên là thể hiện lý lẽ, các câu còn lại là thể hiện bằng chứng. Câu 4. Hãy tóm tắt nội dung văn bản bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ. Chúng ta à, tóm tắt có hai cách, một cách ngắn và một cách dài cách ngắn. Văn bản đã thể hiện góc nhìn của tác giả về nhân vật Thánh Gióng. Đây là một tác phẩm văn học dân gian lớn, viết về đề tài giữ nước, chống giặc ngoại xâm. Tác phẩm đã xây dựng được hình tượng người anh hùng phi thường với vẻ đẹp lý tưởng và vẻ đẹp bình dị. Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân qua sự kiện ra đời, lớn lên và đi đánh giặc. Thánh Gióng đồng thời mang vẻ đẹp của con người trần thế qua thời đại, lai lịch nguồn gốc, xuất thân. giống chính là đại diện của những anh hùng, đồng thời thể hiện sức mạnh của nhân dân, lòng nồng nàn yêu nước trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam ta. Hoặc chúng ta cũng có thể tóm tắt chi tiết hơn. Qua văn bản bản về nhân vật Thánh Gióng, Hoàng Tiến tự đã bàn luận về chuyện Thánh Gióng. Ở một góc nhìn khác, đó là nhân vật Thánh Gióng được xây dựng rất đặc sắc vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lý tưởng, vừa là một con người tinh tế với những vẻ đẹp giản dị gần gũi. Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân về những người anh hùng đánh giặc cứu nước. Ở Thánh Gióng có cả sức mạnh của thể lực và sức mạnh của tinh thần, ý chí. Tất cả những chi tiết ấy để nhằm mục đích đề cao người anh hùng, làm cho người anh hùng có nguồn gốc siêu nhiên, thần thánh, khác thường, Nhìn chung, những yếu tố kỳ diệu khác thường trong nhân vật tuy khá nổi bật, nhưng cũng không thể lấn át và thay thế được cái bình thường của con người trần thế. Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của gióng đều gắn với những người dân bình dị. Nhân vật gióng thể hiện được sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước, lực lượng chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của dân tộc. Bình thường tiềm ẩn trong nhân dân, Tương tự như chú bé gióng nằm im không nói không cười, nhưng khi có giặc thì tiếng gọi ấy đã tập hợp, thức tỉnh tất cả các lực lượng tiềm ẩn ấy của dân tộc và làm nên thánh gióng. Quá trình phát triển của nhân vật thánh gióng dồi dào, ý nghĩa nhân sinh và nên thơ, nên họa. Nếu mà để đảm bảo 150 chữ thì chúng ta nên chọn cái tóm tắt nội dung và dòng chữ xanh nhé, của phần chữ xanh. Còn nếu tóm tắt đầy đủ chi tiết thì ta chọn cái phần dòng chữ đen nhé. Câu 5. Có ý kiến cho rằng những góc nhìn, những cách hiểu khác nhau của tác giả về nhân vật thánh gióng giúp chúng ta hiểu văn bản sâu hơn. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Chúng ta trả lời, em đồng ý với ý kiến của tác giả vì ở mỗi góc nhìn khác nhau, người đọc có thể cảm nhận, xem xét nhân vật dưới một góc độ khác nhau